xin chào MC à, Quyền Linh dạ. với à, cô Lê Lộc. Dạ kính chào cô. Ừ. À, em là Nguyễn Thị Linh, 55 tuổi, đến từ à, Tây Ninh. Tên Linh luôn Tên hả? Linh luôn Linh. Đây là dâu Con chào chú Quyền Linh. Dạ vâng. Chào con. Chào bạn Lê Lộc. Dạ chào dạ. chị. <laughs> con làm ở bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, khoa sản. À. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 30 tuổi. À 30 tuổi mình làm dâu của mẹ bao lâu rồi chị? Dạ 7 năm. Ôi 7 năm rồi chắc mình có em bé rồi hả dạ có rồi chị mấy đứa rồi bảy đứa hai đứa chị à ngày xưa dưới quê á ta gọi là năm một á dạ. cứ năm đứa thậm chí năm hai đứa có người năm ba đứa luôn bảy năm đôi khi mười lăm đứa trời ơi có mà ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai của mình á thì à, cô cảm nhận như thế nào rất thích nhưng mà thích cái tư cách là bạn của ờ, con trai mình thôi dạ. nhưng mà vài tháng thì con trai mình nói là mẹ ơi con cưới vợ rồi mình mới hỏi ờ, con trai vậy chứ rồi con cưới đứa nào tại vì bạn học mà bạn gái bạn trai về đông lắm mình đâu biết đứa nào à, đó dạ. thì ờ, con trai mới dắt giao ừ, về nói dạ đây là bạn gái con đó thì lúc đầu tiên mình hồi hộp mà lo sợ tại vì nhà gia đình mình rất khổ nó mình đang làm mướn mà hả nếu mà nghe nói con có vợ thì mình run dữ lắm dạ, mình hồi hộp mình run nói không biết để có cái phương tiện nào để cưới vợ cho con suy nghĩ rồi từ từ nó sẽ bớt đi mình mới ờ, chẩn đốn ờ, cái tinh thần mình lại để mình lo cưới vợ cho con mình thì cưới giao về nói chung là thấy cũng thương sinh viên mới ra trường nó hiền dữ lắm giờ cũng thấy mà, hiền khô à. mà nó thiệt tình nữa nó thiệt tình tới bây giờ cũng vẫn còn thiệt tình nữa đó à, thương dữ lắm đúng là nhìn mặt nó thiệt tình <laughs> hiền dạ cô. con không biết chị thì sao dạ lúc đó mới về nhà mà thấy cái nhà mà nhà thiết á mà cũng không gọi là cái nhà thiết nữa mà nó cứ dột nát hết trơn à thấy nhà thiết là nhà sao dạ nhà thiết có nghĩa là nhà mà lợp thiết á chú nhà lợp tôn mấy tôn mấy tôn dạ. mà nó à, hư bảo á rồi ờ, mà cứ lủng lỗ lủng hang vậy đó thì con thấy mẹ ở cái nhà như vậy có hư rồi con biết rằng về đó sẽ khổ không dạ biết nhưng mà tại sao con lại chấp nhận điều đó về làm dâu của mẹ con á thì con không nghĩ nếu mà lấy nhà giàu á thì thí dụ mà người ta về á người ta đưa tiền cho mình cũng quét nhà lau nhà vậy mình cũng đâu có thể nào mà sung sướng đâu còn trong khi đó mình lấy tuy nghèo thiệt nhưng mà mình cố gắng làm ăn mà thương yêu nhau nữa là được hết dạ yeah. con nghĩ vậy đó rồi cái ngày mà cưới về có khó khăn lắm không cô thì à, nói chung cưới về thì khó khăn rồi đó thì hầu đó mới cưới về thì sinh viên mới ra trường chưa có chuyện làm rồi dạ. lần lần vài tháng thì có chuyện làm thì từ từ gia đình mình mới ổn định lại dạ yeah. nhưng mà con dâu làm dâu có tốt không không mà với hiền nó tốt lắm mình thấy dâu mình vậy thì mình thương nên trong việc nhà mình quán xuyến hết là dâu chỉ đi làm về là nghỉ với ngủ lo cho con thôi rồi nấu nướng trong nhà là mẹ lo hết luôn hả chị dạ mẹ lo hết luôn em không có làm gì hết à cha vậy tính ra cũng đâu khổ đâu ha à. mẹ với chồng làm hết may quá coi như là về không phải làm gì hết ha chứ mấy cô dâu về sợ về nhà chồng dạ. đó làm đủ thứ thức khuya về sớm làm tùm lum la rồi còn bị la nữa con giờ may rồi đó ha dạ chị chị thấy mình với mẹ hợp nhau nhất điểm gì ví dụ hai mẹ con mà bút buồn cái lên xe quốc chạy đi chơi <laughs> mà đi gần hay đi xa tùy theo thấy buồn ít thì đi gần buồn nhiều đi xa <laughs> đúng đúng, đúng cô bác anh chị ở gần á à. À, lên xe cái mẹ con đi coi như hai mẹ chồng nàng dâu giống như những người bạn với nhau ha tại vì mình á không có gái mình có hai đứa con trai dâu á là mình nghĩ với con gái của mình nên buồn vui với trong mình và trong lương tâm mình là cứ tâm sự với dâu chỉ có hai mẹ con tâm sự nhau chứ không lẽ mình đi tâm sự con trai đúng rồi nó thành thử tâm sự với dâu để sớm á người ta hay nói vậy nè bà chính linh có con dâu mà con dâu không có làm dâu cho bà chính linh mà bà chính linh làm dâu lại cho con dâu <laughs> thôi quá à. sao mẹ nói thì uh, tôi lo cho con dâu tôi thì sau này tôi về già thì con dâu tôi lo lại cho tôi cái con đó đúng rồi mẹ nói chính xác luôn quá đúng dạ. nếu mình lo cho một ai đó chắc chắn sau này họ sẽ lo ngược lại cho mình nó giống như một tấm gương phản chiếu thôi giống như ở đây mà lê lộc mà ờ, lo cho chú linh nào thì muốn chú linh lo lại còn không lo thì mốt chú linh không lo luôn Điều này có gì ăn uống không? Dạ có chứ À, à gửi cuốn nha Nước học ẻ, nước cao không đó Dạ con có giờ thấy mẹ con dữ dội không có mẹ con á dành con thấy á thì hiền lắm nhưng mà đối với người ngoài á là mẹ con dữ lắm á tại vì á bữa con đi cái người ta nói ơi nghèo mà đặt đẻ nhiều là con có mắc bầu đứa ngay á con không nói gì hết con về con nói mẹ con nghe thôi mẹ con điện thoại cho anh ta mẹ lạ quá trời lạ luôn mẹ kệ tôi chứ đó là chuyện của tôi chứ dạ đúng không Còn con nói là mẹ con nói nghèo chứ đâu phải ăn hết của của mấy người đâu mà trời đất ơi nói rồi trời ơi mà cái người đó là quen hay lạ chị quen mới gọi điện chứ quen quen ừ chứ không quen cho gọi điện người <laughs> đó bạn của mình á bạn cũng dữ luôn cũng dữ lắm tại đụng tới con dâu mình đúng không dạ Thôi ơi bà mẹ chồng đúng thương, thương con dâu quá trời quá đất luôn <laughs> nói ừ. chứ ờ, mẹ con sống với nhau hiểu nhau lắm anh quyền linh với lại ờ, cô lê lập biết không thời gian mà mình bị ờ, tai nạn bị té bị gãy chân á dâu mình bật tâm cấp cao lắm á mà nó ẩm mình từ dưới lên tới trên luôn á không cho mình đi bộ tại đi đâu có được tại cái giòm đau mà dạ yeah. bởi vì mình với dâu mình nhiều kỷ niệm dữ lắm bắt đầu vô mùa dịch á dâu làm hoa sản mà thì nó tiếp xúc gần cái chỗ ờ, để cách ly đó thì ờ, trước khi mà dâu sửa soạn đi làm cái gì cũng để sẵn hết trước khi đi làm nói vậy mẹ ơi mùa dịch này ờ, không trừ ai hết nếu ai gặp thì phải phải chịu thôi nhưng mà con đi làm trong đó cũng không biết là như thế nào nên cái gì con cũng để sẵn hờ đó hết trường hợp con có gì thì mẹ ở nhà để lo hai đứa nhỏ giùm nó nói tới đâu là tôi khóc tới đó nói tới đâu tôi khóc tới đó tôi thương con dữ lắm nói thiệt á tới giờ hả nói nào tôi cũng muốn khóc tại vì nghề nghiệp của mình đâu có xin nghỉ được phải ráng làm bệnh nó đâu có trừ được ai đâu để qua câu chuyện vừa rồi chúng ta mới thương những người tuyến đầu chống dịch đó dạ. dạ. chúng ta vẫn đang sống trong cái gọi là sống chung với bão đó phải nói con dâu cũng thương mẹ trước khi ờ, mà đi cũng dặn dò đủ thứ đó ha em á thì em thấy mẹ như mẹ ruột vậy đó có gì cũng nói cho mẹ nghe hết à tới cái chuyện mà y như Đấy, phụ nữ mà tới tháng mà em á thì thường á không có đúng ngày đang trong nhà <laughs> vòng tắm cũng kêu mẹ ơi mẹ cũng đi mua cho mà mẹ ra ngoài tiệm á ờ, tiệm tàu quá cái người ta ờ à, linh ủa nay em cũng còn nữa hả không có tôi mua cô cho con dâu tôi trời ơi thường hết sức luôn hả à? dạ thấy mẹ thương lắm những cái điều rất nhỏ nhỏ đến mức mà không thể ai nói được mà vẫn lo cho nhau như thế để cảm nhận cái tình yêu giữa mẹ chồng nàng dâu nó lớn cỡ nào đi nhưng vấn đề giữa vợ chồng có bao giờ làm ảnh hưởng đến đến mẹ không dạ có có một lần duy nhất á chồng con á qua nhà hàng sớm nhậu cái con kêu về cái không về cái đuổi con đi về dưới cái cái con đi luôn định đi đâu đi về dưới nhà tức là à. chồng đuổi đúng không dạ cái uh, mẹ giận lý do là mình tự ý mình đi mà mình không nói mẹ nếu mà nói mẹ thì mẹ sẽ dễ gài. gì mẹ cho đi dạ mẹ sẽ gài anh mà không có nói ừ. tự đi mẹ giận quá trời luôn có xin lỗi mẹ đúng á con cũng có lỗi bởi vì đúng là nếu mà chồng đuổi mình ở nhà mẹ mà lần đó về hả rầy dữ lắm dạ. rầy nói mai mốt con định dạy vậy nếu trường hợp con dặn chồng cứ nói với mẹ chứ con đừng đi vậy nói chứ nếu trong nhà mình hiểu nhau không có gì nhưng mà người ngoài người ta thể đánh giá gia đình mình dạ. đó rồi từ đó tới giờ nó còn còn gì nữa không ảnh mà hay ăn hiếp con á là con mét mẹ <laughs> là mẹ xử ảnh thấy chắc mẹ binh con dâu nhiều hơn con trai phải không mẹ đúng rồi tại vì mình coi như là con gái của mình rồi dạ binh dâu làm trai nhiều lắm la rồi dặn cũng đi chứ đâu dám nói về mình tại mình là mẹ mà đúng rồi này mà đúng không đâu dám nói gì đâu dạ à, cái này cũng là cái hay nè có những mẹ chồng là biết rằng dâu sai nhưng không la con dâu giả bộ la chồng từ điều đó con dâu mới thấy trách nhiệm của mình nó ủa sao mình sai mà mẹ không la mình từ đó thương yêu nhau dạ. và mình không lầm lỗi nữa tuổi thân thương con dâu cứ dâu về không đầy đủ như người ta dạ. nhưng mà nó vẫn thương con mình nó chấp nhận về làm dâu cho mình từ ngày chỗ đó mình thương dâu mình rất nhiều dạ. nên lúc nào cũng vậy không có muốn làm dâu buồn con dâu cũng là một cô gái rất là tình cảm những có người mắt ướt ướt á họ rất là tình cảm dạ. họ sống rất là chung thủy dạ. và lo cho mọi người trước khi lo cho bản thân của mình dạ đúng rồi mắc chút ướt lắm. à, quá cho vui chứ thật sự đây là một cặp mẹ chồng nàng dâu à, à, rất là tuyệt vời đó dạ. hôm nay thì à, chồng của con có gửi bức thư để mình cùng đọc cho chương trình nghe nhé kính chào chú quyền linh bạn lê lộc và ban tổ chức chương trình mẹ chồng nàng dâu con tên là quỳnh khắc vũ đến với chương trình hôm nay con rất vui con mong muốn giữa vợ và mẹ con sẽ hiểu nhau hơn chia sẻ những chuyện thường ngày và quan tâm chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn để sống chung nhà hòa thuận với nhau cho mẹ bớt buồn với những cái buồn phiền riêng tư mà mẹ phải gánh chịu mẹ à, thì lo cho hai đứa con của con con thì mở mắt ra là đi làm suốt tới 22 giờ mới về tới nhà vì miếng cơm manh áo con phải ráng bươn chải trong tâm tư của con lúc nào cũng lo lắng giữa mẹ và vợ có hiểu nhau hay không có những lúc được về sớm nhìn thấy mẹ xem phim rồi bình luận với vợ cũng làm con vui theo con cũng mong muốn như vợ và mẹ thường xuyên chia sẻ để hiểu nhau hơn để gia đình à, mình á, giữa này chồng nàng dâu yên vui và hạnh phúc cuối thư con chúc chú Quyền Linh, bạn Lê Lộc và ban tổ chức chương trình sức khỏe may mắn gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống à, con xin chào mẹ và chào vợ khắc vũ mà nghe trọng à, viết thư thì con thấy như sao thấy cảm động quá cảm động hả mẹ nói những lời yêu thương ngọt ngào chăm sóc con rồi chồng nói lời yêu thương chăm sóc như thế là tuyệt vời rồi mặc dù trong cuộc sống nó vẫn còn những khốn khó tình yêu thương nó sẽ lấp lại hết nó sẽ làm động lực cái niềm tin chúng ta có thể vượt qua những cái chặng đường khó khăn đó và chúng ta tin rằng một ngày mai tương lai sẽ tốt đẹp hả cô hả dạ mẹ ơi con thương mẹ lắm luôn á <laughs> mẹ cũng thương con nhiều lắm dạ mẹ có muốn con dâu thay đổi điều gì không dạ không vậy là hoàn hảo lắm rồi <laughs> nhưng nhưng mà con sợ con muốn mẹ con phải ờ, khỏe mạnh con giỏi việc nhà lắm con không có làm được dạ tối ngày con chỉ đi làm thôi và ngủ rồi con không biết làm gì làm. con chỉ lo việc công thôi hả dạ. trời đã sắp đặt rồi mỗi người một việc chúng ta cố gắng làm tốt cái việc mình là được rồi càng cố gắng tốt việc mình tức là chúng ta lan giúp cho mình giúp cho xã hội cho gia đình rồi nhưng mình nhớ cũng đôi khi về phụ mẹ chút xíu có thể <laughs> nấu nướng cho mẹ phụ một gì đó nha dạ